với cái diện tích của căn nhà này thì thổ cư 100% rồi nha quý anh chị Và ở đây thì pháp lý sổ hồng hoàn công đầy đủ Căn nhà được xây dựng gồm một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái Căn nhà được thiết kế một phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, toilet riêng trong phòng Và sân thượng thì mình dùng làm sân phơi và trồng cây xanh Mặt tiền đường thì thoáng rộng Gần đường Lê Văn Lương Và tiện làm văn phòng hay nhà để ở Căn nhà này thì gia chủ kẹt tiền cần bán Nên quý anh chị có thể là đàm phán được mức giá cực kỳ tốt Căn nhà được hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị của căn nhà Rồi quý anh chị cùng tìm hiểu thêm về vị trí của khu dân cư Sedeco Phước Kiển